Mm-hmm. phương giới cung dường nhất thiết Phật Tôn Pháp chư Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thân hiền Duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh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 là ngày thứ sáu trong chương trình tu tập một tuần kỷ niệm ngày Đức Phật Đản Sinh. Sự kiện Đức Thế Tôn Đản Sinh là một điều thiêng liêng vô cùng hy hữu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Đức Phật đã trải qua ba A tăng kỳ kiếp, hành Bồ Tát đạo, tạo lập các công đức ba la mật xả máu thịt thân mạng vì hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Toàn thể chư Tăng Ni Phật tử chúng con, vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ, thần tâm cung kính, đối trước mười phương thường trụ tam bảo, đốt nén tâm hương, dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, đảnh lễ sự đản sinh cao quý vi diệu của Ngài.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 đức thế tôn hiện tượng voi sâu lại một tay chỉ tâm kinh lễ tăng kỳ kiếp thương xót chúng sinh phát tâm bồ đề hành hạnh bồ tát cầu vô thượng đạo pháp hộ minh soi khắp địa cầu cõi nước ấn độ dòng họ cam giá đầy đủ túc duyên dáng thần nhập thai hoàng hậu mã gia cung vua tình phạn nam mô voi trăng sáu ngà ngắm đài sen trắng từ trên thiên cung hướng về phía đông tiếng xuống phía nam giống tiếng oai hùng nhiều quân long sàng ba vòng phía hiệu giáng sinh vào lòng phật màu ma ra nam mô tâm kinh lễ a à, bồ tát nhập màu thai phật mẫu tâm được hoan hỷ thân thể khoan khoái luôn luôn thấy rõ thân hình bồ tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay nam mô phật tâm kinh lễ bồ tát trong thai chân xếp kiết già hướng mặt phía trước an nhiên như một bức tường vàng trong đồng bao trời reo vang mừng đấng cứu đời bồ tát giáng sinh trần thế nam mô trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xưng tôn hai dòng nước thiêng một nóng một lành từ nơi hư không tấm thân bồ tát nam mô xinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương đông làm người dẫn đường cho các chúng sinh nam mô phật na bổn sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương nam làm ruộng phước lành cho các chúng sinh nam mô nhất tâm kinh lễ bồ tát khi vừa đản sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương tây là kiếp cuối cùng hành hành bồ tát nam mô phật na na sư đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn hướng về phương bắc ngay trong kiếp này đắc thành đạo quả vô thượng bồ đề nam mô phật na na sư tâm kinh lễ bồ tát khi vừa đàn sinh lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn một tay chi trời làm chúa quy thiên nhân sáu nẻo nam mô phật na bồ lòng trắng che đâu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn một tay chỉ đất chiết phục mã binh nam mô phật Na bồn xưa lòng trắng che đầu sen vàng nâng gót bảy bước xứng tôn oai nghiêm cất tiếng rung động tam thiên thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn nam mô phật na vô na

chúng mở ra trang số 47 밤 没错。 tình nào thay khắp thế giới gồm có các thế giới trên mời các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 go.